đúng không mình đang xe vô tự do rồi mình cứ bít nó vô cái bít đó là mình mở hay người ta mở à, mình cái nè bây giờ à. cái này nó đọc được file mp3 rồi, rồi, thường cái bit đó là mình sẽ làm ở ngoài mình đưa vô à. đó thì nó có cái phần uh, midi với audio đây nè à. ấn play khi mình chơi ta nó ta, tới đó mình ấn nút play cái à có nghĩa mình phải lấn mình phải nhấn đúng rồi à, đúng đây nè chúng ta hơi thắc mắc đó còn á có cái bit nhạc mình làm trên đàn luôn à. recording rồi cái đó là chú cũng dạ. chú chưa làm bao giờ nhưng mà chú hiểu ừ. nhưng mà chẳng hạn như bây giờ cái, cái, cái bài đang đánh đây giữ bài cái ngưng cái ở thằng kia rồi, tự do rồi sau đó nó vô à nhưng mà ở đây là mình phải đủ nhịp nha đúng rồi mình phải à, canh à, thật, chứ, chứ cái máy nó đâu tự hiểu đúng được. rồi có nghĩa là chẳng hạn như ờ, thằng đó ờ, cái khung đó xa bốn nhịp mình cho thêm thành sáu nhịp là mình đúng phải không? tự canh à, đúng, mình tự canh rồi rồi dạ. thôi thì đúng rồi à, chú mua đàn này hả à, thì đàn này ngon này ngon ngon nữa mà phải ngon càng ngon đánh dở thì đánh thử không à, mấy triệu à? nói chung là con mua để làm biết làm nhạc không mà con mê làm nhạc đó thật ra đang <laughs> thấy ờ, thái đi thái được rồi tuyệt vời nhất Việt Nam Có dạy đàn tận nhà Có bảo hành đàn trọn đời Có mua bán đàn trả góp Nơi hội tụ của những bạn trẻ yêu âm nhạc và những tài năng Đến với Hoàng Piano Chúng tôi sẽ cho bạn trải nghiệm tuyệt vời nhất về thế giới âm nhạc